Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến với cái video này Em xin giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu Hoàn toàn không tang tích Và với cái bộ đồ chơi tài xỉu này Các bác có thể làm tay cái, các bác chơi cũng được Hoặc mình làm tay con mình chơi cũng được Các bác nhá Đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng Báo dung không tang Bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tang tài xỉu này rồi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 yêu cầu bên em làm sẵn vào hột em sẽ làm sẵn vào hột cho các bác còn nếu các bạn làm tay con các chỉ cần chạm vào hột người ta thôi là mình đã có thể chơi cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tan tài xỉu này rồi Các bác bác nào làm tay con mà muốn được tư vấn kỹ hơn các bác cứ liên hệ với em ở video để em sẽ không nói được nhiều và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tan tài xỉu này đây một bộ của nó khi vào chơi đây ví dụ khi đi chơi này các chỉ cần mang được cho mình một cái hột này vào thôi này đó ở cái bộ đồ chơi này thì em đã làm vào mặt nhất các bác nhá vào làm cả ba mặt nhất và một lát nữa khi mà cứ nhất về thì máy nó sẽ báo mà không có nhất máy nó sẽ không báo nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được và đây đây là cái máy báo dung cái máy báo dung của nó này và em đã bóc cái vỏ ngoài của nó ra bác nào mà chơi rồi các cũng đã biết nó có cái vỏ ngoài xanh rất là dày đúng không ạ em đã bóc ra và em đã làm liền đây đây là cục dung này đây là cục dung này đó dung cục dung và cục già nó đi kèm với nhau luôn vừa dung vừa già cho các bác khi mà và có những bác thì đã hỏi em là có cái máy nào mà chơi cái độ bắt của nó xa hơn không vì bình thường ấy thì máy của nó bắt sẽ được tầm 80 phân đến 1 mét thì đây hôm nay các bác xem hết cái video này đây chính là cái máy mà các bác hay hỏi đây nó có bắt đây nó là trong này nó có ba bóng này đó cái độ xa của nó sẽ tầm từ một mét rưỡi đổ xuống các bác nhá nó xa hơn rất nhiều này đó sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tan tài xỉu này như vừa rồi em đã nói em đã cho ba miếng dán vào mặt nhất bây giờ em sẽ lắc lên cho các bác cứ nhất về máy sẽ báo không có máy này sẽ không báo và có nhất thì mình sẽ đánh gì đánh xỉu đúng không ạ tại trong tài xỉu thì tất nhiên là sẽ có chén phản rồi mà ra nhất mà ra hai con lục thì mình là phản thế hột mình vẫn phải chịu thôi đúng không ạ bây giờ em sẽ à, cầm cái máy rung này ở tay này đây khi vào chơi mình chỉ cần bật cái máy này lên này đó có nhìn thấy cái đèn ở trong này nó nháy không đấy đèn trong nó nháy này bây giờ em sẽ bật máy và em cầm ở tay bởi vì là em đã làm cái máy này nó vừa rung vừa già luôn rồi nên là em sẽ cầm ở tay để em cảm nhận và em sẽ đoán à, sẽ đọc cho các bác để xem là nó có hiệu quả thực sự hay không các bác nhé máy không rung này không rung em khẳng định ở bên trong này sẽ không có xỉu không có nhất ở cái chén không rung này thì tỷ lệ về tài của nó rất là cao nhưng mà cũng có thể nó về xỉu là các bác nếu mà các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn nếu không thì mình bỏ qua em vẫn lật lên cho các bác xem là trong này sẽ không có nhất này đó không có nhất lên tài được chưa ạ máy rung này các bác này máy rung em rung tè tè rung liên tục em khẳng định bên trong này có nhất em đánh nhất xỉu nha các bác nhá đó có nhất ra xỉu này được chưa ạ nhất nhị ngũ máy lại tiếp tục rung này trong này lại có nhất nhất xỉu tiếp này đó có nhất về xỉu máy lại dung này mình lại đánh nhất xỉu tiếp này các bác này đó hai nhất luôn này hai nhất xỉu